con gà đi Đây là ẩm rồi đúng không? 2, 3 đủ rồi Chỉ đi đâu? Đánh chưa? Đủ đầy đủ chưa? Xem nó có ẩm lối không? Không Đây bài thôi ba ván ăn đi thâu ẩm Có ăn được ván nào không? Nhà này bỏ ẩm đây Lên Kìa Đi à? đi Cân là, cân là 1 triệu à? Ờ Đủ 1 triệu này Thêm lại 1 triệu là bao nhiêu? hai đúng không? 2 triệu thì mới cân cân 2 rồi thêm này 5 ừ, trên Ui. này là cân 2 thêm 5 rồi sợ thế cửa bây giờ mình chắc phải bỏ sớm thôi mà sỏng ra đâu hai thêm 5 2, 3, 4 này 5 này 5 lại còn 3 à, đừng Năm chơi thêm ba. vậy chơi Gì đâu? nhanh lên bỏ luôn à. ba này cho anh xem anh tư vấn nè. ok cho anh xem đây xem anh tư vấn ừ, thêm đi 10 đi mười rồi chưa rồi đập những hàng rồi đập hàng rồi 10 này đấy mười phồng theo tám đấy chết dở rồi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười này mười lại còn à, thêm năm nữa thêm năm mà ừ, 2, 4, 8, 10 2, 4, 6, 8, 20 2, 4, 6, 10 thêm năm thêm bần thêm ờ thêm, thêm tôi còn ba thôi cần năm anh ơi tôi còn ba thôi thôi bỏ rồi anh này bỏ rồi ừ ba cân... thôi bỏ 3 triệu là cân cân ba đúng không bỏ 3 triệu nữa là lật luôn đi thêm thì thôi 3 triệu nó là lật luôn không muốn 3 triệu không dạ, bảy tiền đéo tiền hết tiền ba này kìa yeah. thế là à? có đi được không đi không thêm hai đi cũng thêm hai đi được nhà này hết tiền thì còn tiền đâu mà chơi bây giờ nhà nhá đấy bây giờ tôi hết tiền rồi tôi rồi nhà này cho tôi vay vay mượn tạm 2 triệu thôi tôi mở nếu như này là lẽ ra là không còn tiền là phải lật bài ấy. kiểu bài hôm nay cái tiền núi động lực cho tôi mượn hai triệu đấy bài nào lật vừa đấy vừa bài ui tám chín mười ăn đâu tám chín mười à mà mới được chẳng qua hết tiền thôi gvk nhà em rồi lô tưởng gì gì mình cứ lo lo mà alo sợ nhà tám điểm tiếp theo làm gì không biết alo Ừ, giờ hết tiền rồi này đèn đấy đèn đi à? thế thì ba nhà chơi đi ba nhà chơi nghỉ thôi tám chín mươi ba nhà chơi nào đưa bài tôi chia tiếp vào không nào để xem đây này để tôi này có chơi được không ba nhà Bởi tôi nói ừ. chuyện lúc đó ông chơi trước đi Ui giời. Alo. Alo anh à. Anh anh mang vâng. tiền đến cho em ấy tiền uh, 500. Mượn. Vâng. Em vừa thua hết sạch tiền riêng rồi. Bỏ ra đi. em mang ít cho em mượn. Cần Em đánh đốt. Lúc này đèn thế không biết nữa. Ăn những Ăn còn gì. Tưởng được ăn luôn rồi ăn còn lật, bài lật, lật, bài ra thì thôi chết thì ngạt luôn rồi. Phải có gì. Dạ anh mang tiền cho em mượn được không? mang mang lên nhá rồi rồi để chị cứu ấy nhá ờ, bỏ tay á cho em gỡ nốt nha kia không ra kia rồi nha nha nhanh lên nha ra chưa đủ dạ. tay chưa dạ. đủ tay không ai đây em học tiền ở đây tiền đây đây xong ngồi luôn vào đây chơi đủ chưa không chơi ngồi xem em ai chơi không đủ rồi chơi đi Xem anh nhắc, nhắc bài nhá đen quá anh ạ Hả? Ừ. Đèn quá Có gì đâu mà đen Treo là Thêm ba. Ở đấy Thêm ba. ba cơ Đi đâu Đấy xem về. Mấy điểm mà đi thêm ba? Này cái đánh đi Rồi bốn triệu đồng. Ok, lặn lặn lặn nhưng mà đừng có giấu bài của tôi nhá. Không, là đánh đàng hoàng lắm. 8 10 này 2 4 6 8 10 2 triệu 2 4 6 8 10 3 triệu 2 cầm cái tiền bảo đây 6 8 ừ, chú thương bắt xe thế kia thì sao luôn tâm lý gì mấy này cân bây giờ mấy giờ cân 3, triệu. triệu đủ 3 triệu 10 em còn ít rồi tiền anh chưa đến nhiều rồi anh tẹt đôi 3 này thêm 10 10 1 2 3 nào được không nào xuống thì chơi cái này vướng gì đâu mười này em bảo có gì em chơi thôi bà tám nữa tôi bỏ từ đầu rồi chạy mất dép luôn ông mấy điểm mình chạy sớm này ui tám điểm chạy mất dép à. chạy ghê vậy sao thì ăn thôi lấy tiền em đừng xem ai đừng xem ai quá xem nào đánh nào vào câu đánh nào vào xem bài ông làm cái gì không cắt bài đấy à chưa, luôn à chưa luôn em chưa luôn em ở đeo thì cậu này cậu ai anh em ơi ổn không mẹ em em ờ, gì đi bỏ rồi bỏ hai triệu rưỡi vào triệu rưỡi vào Tôi cân tới 3 triệu à? 2 triệu à 2 triệu cân triệu rưỡi, cân 3 triệu à? triệu rưỡi luôn làm sao phải vướng ai? Ui đi đâu mà giờ mới về? Sao? Ui trời ơi, ngon thế, nhìn ngon thế cân ui giời ơi đường giờ lại có cả đường lên đỉnh Olympia à? à, cân ba thêm hai sợ thế nhỉ triệu quỳnh thức rồi cân ba thêm hai bám trên nước không biết ngồi mình tính thôi cân 3 thêm 2 giờ mình bỏ 3 vào là cân này bỏ 5 triệu cân biết rồi không phải nhắc 5 triệu này 2 3 4 lại thêm 5 triệu nữa ông này thêm ba à? đúng không à, à, thêm hai hai năm là bảy triệu bảy triệu tôi mới dạ. cân bỏ bảy này là cân này nhà này á dạ, dạ. nhà này á nhà này mười triệu mười triệu chuẩn Mười triệu 4 1 triệu Yếu ra bên sớm đi đỡ về mất tiền nó ăn Em đến 7 triệu ra đi Lấy 7 triệu ra Đỡ về mất thời gian nhiều để cho nó biết là mình sẽ cân đấy cân luôn cái này không ăn được nữa thôi <laughs> cười ỉa nào ông sau kia đến tiền đi đây Vậy đây kia à? đấy con vợ này sao em được bao nhiêu 7 thêm 3 à? thôi thêm 3 triệu thêm 3 này từ 8 triệu cân đúng không 1, 2, 3 3 với 5 à? triệu 8 triệu cân cân thôi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 bỏ đi ngủ to lên cũng theo chín điểm mà chín điểm cũng theo đấy kìa đấy tôi sóng tí còn tiền nữa đâu biết đâu hết tiền rồi tôi sóng tôi liền là một hai ba còn bỏ chín ống mà có liền không đã theo tất tay rồi Tám triệu này bao nhiêu đấy năm nha thôi đứng chỉnh chặn cho dễ nó đúng lên chín tám chín là chết lần nào thế mười này bán này chắc cay cắn rồi em đến 5 triệu nữa thôi là cân đấy cân lên đặt bài ba này bốn năm này đấy đặt bài đi chưa chưa chưa chưa đặt bài được từ từ bình tĩnh sao anh ra đánh nhau xem đại bài đó thêm cho 15 triệu nữa ôi chết là lại dùng mình rồi thêm 15 triệu nữa đời này ăn ý thế nhỉ thêm 15 triệu nữa quá sao để vướng nào có thuê người người đếm tiền hộ không cứ biết là thêm 15 triệu tí đếm sau ok kia có cân hay nhau yếu thì nghỉ luôn đi cũng được vướng cái gì đâu mà 15 triệu gì có dám không điều quan trọng thật à đấy thật chứ đùa gì tôi thôi cứ đem vào 15 triệu đi tiền tôi tiền tươi thóc thật chứ không phải là tiền đùa đâu nó nóng gà 500 mà nay chết rồi này 15 triệu này rồi ok màn thế thế bỏ tôi nhớ này một hai ba bốn năm sáu hai bốn sáu tám bảy tám này hai bốn sáu tám mười chín này hai bốn sáu tám mười mười này hai bốn sáu tám mười mười một này hai bốn sáu tám mười hai này mười hai này con nhà thêm nữa thì biết được để tiền từ từ mười ba rồi 6 8 10 14 này. Rồi, 15 cân. Cân thôi đi. Cân ngửa mẹ nhanh đi. 15 này. Ngửa. Ui giời, đầu để kinh. đấy. Nó rô để luôn. Đấy, để yên đấy, để yên đấy. Mà ngớm này. Ngửa ra cho xem. Đi. thằng học cấp 3. Ôi giời, tôi chết. Vâng. Làm 10 luôn bác. 3 bằng 10. gặp tôi gặp kịch. Nó phải thế chứ không. Không ngờ. Tiền nghề nguy hiểm rồi. Thế là hai vợ chồng nhà. Tội mà đấy. Thế nào? Đỏ rồi. 30 hết tiền luôn lên video vừa rồi là một cái minh chứng cho cái việc mà đánh bài không thể làm bài được như các bạn đã biết nếu như mà đánh bài thì phải là bịp mà bịp bằng cách là chia bài thế nhưng mà cái video vừa rồi tôi làm với mục đích là để cho các bạn biết nếu như mà không chia bài thậm chí là không được sờ tay vào bài mà vẫn bịp được thì bằng cách nào thì uh, trong đoạn clip vừa rồi ấy thì, thì, thì, thì tôi có mấy văn đánh gọi là đặc trưng ví dụ như là cái tôi lên bài là, là có sáp có liêng nhưng mà tôi vẫn bỏ bởi vì là tôi chắc chắn là biết bài của đối phương nó đã có những cái gì rồi có liêng cấp cao hơn hoặc là có xếp sáp cao hơn thì tôi mới bỏ hay là một số ván bài là tôi điểm thấp nhưng mà tôi vẫn đuổi rất là căng thì bởi vì tôi biết là bài mặc dù bài tôi điểm thấp nhưng bài của đối phương điểm cũng thấp cho nên là tôi có thể đuổi người ta chạy được đấy là cái cái thì bởi vì tôi đã biết điểm của đối phương rồi thì biết điểm đối phương bằng cách nào thì tôi đã sử dụng cái bộ bài chuyên dụng nếu như các bạn nhìn trên clip hoặc là nhìn ở ngoài đời thì bộ bài này các bạn không thể phân biệt được đây là bài gì nhưng mà khi mà các bạn đeo cái bộ kính áp tròng này vào này thì các bạn biết rõ ở bên trong này là trong bộ bài này là có những chất gì chất gì đây là bộ kính áp tròng loại mới nhất này đây nó gồm hai cái mắt kính này hai cái mắt kính đeo bỏ trong cái lọ này thì anh em có thể là tham khảo qua cái clip sau tôi sẽ làm rõ hơn nhưng mà hai cái kính này mình đeo sát vào trong mắt ấy, thì người ngoài nhìn vào không thể phát hiện được là mình đang đeo kính mắt là như nhìn vào như là bình thường nhưng mà khi mà đeo kính này vào mắt thì mình sẽ nhìn rõ từng chất của con bài đây này đây, đây tôi sẽ đeo kính qua camera các bạn thấy này đây đấy con này là con gì chín chín này đấy con chín nó có một cái vòng tròn và nó ngang này để phân biệt với con 6 đây nếu mà nó có viết số 9 đơn thuần thì nó sẽ nhầm với con 6 này cho nên là nó sẽ viết có cái ký hiệu nó khác hơn mà nó rõ nét nó nét không anh em nhìn nét không đấy đây này đây 8 8 8 tiếp các bạn nhìn rõ không đúng không 4 rất là rõ ri đấy ri át đấy 10 5 10 này đây con các bạn để con 10 này con 10 là người ta đánh dấu bằng chữ thập chữ dấu cộng gọi là chữ thập nếu người Trung Quốc thì người gọi là chữ thập đấy thập là 10 đúng không thì đấy là cái cách mà ký hiệu để mà viết viết hai số 1 với số 0 thì nó nó nó to quá thì người ta viết là chữ thập đây ví dụ trong một cuộc chơi thì nó chia bài ra như này này đây chia bài ra các bạn đây bỏ bài bỏ kính vào nhìn phát là biết luôn này đấy con này, này đấy đấy nhìn là rõ luôn chia ra mình nhìn nhìn thấy luôn là mình biết bài này là mấy điểm 10 cú 2 10 cú 2 là hai điểm đấy đấy là cái, cái, cái về cái kính áp trong thì anh em nào mà cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại đang chạy trên màn hình ấy thì, thì tôi sẽ tư vấn về các loại kính đời mới nhất bây giờ đấy đây là cái sản phẩm mới nhất bây giờ ok chào tạm anh em